Xin chào các bạn lại, mình là Linh Chen. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Liên minh công lý phiên bản của Zack Snyder. Thuở xưa, trái đất bị xâm lăng bởi một thế lực hắc ám, lúc này các vị thần bảo vệ trái đất thành lập một liên minh chống lại cái ác, trong đó có các vị thần trên đỉnh Olympus, tộc nhân Atlantis và bộ tộc nữ chiến binh Amazon. Bọn hắc ám mang ba chiếc hộp Mother Box đầy quyền năng, chuyên đi xâm lược các hành tinh khác và đã phá hủy hàng ngàn hành tinh. Một ngày nọ, chúng xuất hiện trên trái đất với sự chỉ huy của Darkseid nhằm biến trái đất thành hành tinh khỉ ả à nhầm hành tinh chết. Darkseid chạm trán với các hộ vệ ở trái đất, các vị thần cổ xưa, loài người, tộc nhân Atlantis, Tây lương nữ quốc Amazon. Darkseid lao từ trên phi thuyền xuống đất, sau khi cảm nhận được mùi thơm của đất, hắn dùng trường thương triệu hồi đại ấn hủy diệt một nguồn năng lượng cực lớn tạo thành các dòng chảy dung nham, hắn cho ba phù thủy tối cao dùng phép thuật khởi động ba chiếc hộp Mother biến chúng thành nhất thể để tiêu diệt tất cả, những người còn sống sẽ là nô lệ của hắn. Lúc này, các tộc hộ vệ trái đất quyết định kết thành liên minh, cùng nhau tiến công ngăn chặn kẻ thù. Dưới ý chí chiến đấu mạnh mẽ của hộ vệ trái đất, Tây Lương nữ quốc Amazon, quốc vương Atlan, thần Rớt và con trai là thần Az cùng các vị thần trên đỉnh Olympus, kỳ nguyên vàng trong làng chiến đấu là đây chứ đâu còn có cả hậu duệ của tôn ngộ không tham gia, nhưng chưa được một phút đã phọt máu ra mất rồi. Vua Atlan vung đinh ba tấn công chúa tể bóng tối, thần rớt dùng sấm sét bắn thẳng vào tên đại ma đầu, thần AZ dùng chiếc rìu chém thẳng vào vai đắc sai, khiến hắn ta không kịp trở tay. Vết thương quá nặng, hắn được quân lính mang đi, sau khi chủ tướng bị thương binh đoàn hắc ám dần tan rã, thần rớt phá tan khối lập phương, chúng trở về hình dáng ba chiếc hộp Mother binh đoàn đắc sai hoảng loạn tháo chạy, khắp nơi đều là khói lửa, máu chảy thành sông, Liên minh công lý đã làm được điều mà chưa thế giới nào làm được, đuổi kẻ thù về những vì sao. Cả ba ma đờ bóc bị đắc sai bỏ của chạy lấy người. Xác chết nằm khắp nơi, liên minh công lý lập lời thề mỗi tộc sẽ cất giữ một hộp mo đỏ bóc. Chiếc hộp đầu tiên giao cho nhà vua Atlan trông coi, mo đờ bóc thứ hai được giao cho nữ nhi quốc Amazon bảo vệ, và cất giữ tại một bảo tháp với đầy mỹ nữ bao quanh, chiếc cuối cùng được con người chôn thật sâu vào lòng đất, chắc khoảng 1-2 mét gì đó nhưng hòa bình hàng ngàn năm cuối cùng cũng dục dịch tan vỡ, tượng đài sức mạnh của loài người Superman đã ngã xuống. Sau cái chết của anh, các khối Motherbox trên thế giới dần thức tỉnh, chúng không ngừng rung lắc tạo ra tín hiệu sắp có một cuộc xâm lược xảy ra. Nhận ra điều này Batman quyết định tập hợp một liên minh để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Anh tìm đến một làng trài nhỏ ven vùng biển lạnh giá. Tại đây Batman gặp được người mà anh cần tìm, hoàng tử Arthur, con trai lớn của nữ hoàng Atlana. Arthur thường đem ca đến đây vào mùa đông, để cứu sống những người dân nghèo đói khổ. Batman trong thân phận là tỷ phú rút quay, anh sẵn sàng trả 25.000 đô la để nói chuyện cùng Arthur. Rút quay mong Arthur hãy gia nhập liên minh để chống lại kẻ thù sắp đến, nhưng Arthur đã từ chối, anh nói kẻ mạnh nhất khi ở một mình mà thôi. Arthur nói rồi đi xuống sông băng và lặng đi. Người dân nhớ ơn hát tiễn đưa người anh hùng đã cứu sống bọn họ trong mùa đông lạnh giá, sau cái chết của Superman, mẹ nuôi của anh vẫn đến thăm mộ con trai trước khi rời đi, bởi vì ngôi nhà của họ đã bị ngân hàng tịch biên. Bạn gái của anh là Loyland đến một cửa hàng mua cà phê, nàng mang một ly cà phê đến tượng đài Superman. Một màu u tối bao trùm lên tất cả mọi thứ, dự báo cho cuộc xâm lăng sắp tới. Có một nhóm khủng bố đột nhập vào một ngân hàng Gotham. Bọn chúng giết mấy anh công an và bảo vệ, cảnh sát cũng đã bao vây nhưng không thể manh động, vì trong đó còn có rất nhiều người vô tội bị bắt làm con tin. Cùng lúc này đứng trên đỉnh của tòa nhà là công chúa Diana của tộc nữ chiến binh Amazon. Diana đột nhập vào ngân hàng, nàng dùng dây thừng phép thuật của mình bắt trói một tên khủng bố. Đây là sợi dây đầy quyền năng có thể bắt người khác nói ra sự thật. Hắn khai ra âm mưu động đất rằng, tem của hắn muốn đánh bom liều chết đúng theo nghĩa đen, nhằm khôi phục châu Âu về thời đồ đá. Khi quả bom bắt đầu đếm ngược, cũng là lúc Diana phá tung cánh cửa xông vào, Trước mưa đạn của bọn khủng bố, nàng có thể nhìn rõ làn đạn di chuyển, Diana di chuyển cực nhanh dùng cặp bao tay đỡ những viên đạn, đồng thời tung ra những cú đấm trời giáng vào bọn khủng bố. Người đẹp thượng cẳng tay hạ cẳng chân mang hầu hết bọn chúng về chầu ông bà. Lúc này quả bom đếm ngược chỉ còn vài giây, nàng vội chụp lấy quả bom, sau đó bay lên xuyên thủng mái nhà và ném thẳng lên trời xanh, tạo ra vụ nổ siêu to khổng lồ, Tên trùm khủng bố biết kế hoạch thất bại, thay vì chạy trốn, hắn lấy một súng hỏng giết hết con tin. Đứng trước cái chết người dân đều hoảng loạn la hét, van xin tha mạng, hắn nổ phát súng đầu tiên, vừa may người đẹp đã có mặt nàng đỡ được viên đạn, kế tiếp hắn liên tục xả súng vào con tin, đạn của hắn căn bản không nhanh bằng tốc độ của công chúa bong bóng. Hắn tính nạp đạn thử vận may, nhưng người đẹp đã đưa hắn ta đi bán muối. Chà, nếu lấy được cô vợ như này chắc khỏi sợ người khác ăn hiếp đúng không các bạn? Lúc này trên hòn đảo huyền bí của tộc Amazon, khối lập phương đã bắt đầu thức tỉnh. Nữ hoàng đích thân giám sát chiếc hộp Mother nữ hoàng ngạc nhiên vì hàng ngàn năm chiếc hộp vẫn ngủ yên. Đang nói chuyện thì chiếc hộp bắt đầu rung lắc dữ dội, nữ hoàng và các tướng lĩnh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một nguồn năng lượng cực mạnh chiếu thẳng vào chiếc hộp. Ánh sáng này kết nối từ bầu trời với mặt đất, đây chính là một cánh cổng không gian, bên trong lũ quái vật Parademon xuất hiện, dẫn đầu quân đoàn là đại tướng phần Quất, cơ thể hắn ta được bao bọc bởi vô số gai nhọn, hắn là thuộc hạ đắc lực của chúa tể bóng tối Darkseid nữ hoàng chỉ huy các nữ chiến binh dương cung tấn công Pazadimon, lũ quái vật bay thì còn dễ đối phó, nhưng Tép Phần Quất vẫn là tên khó hạ nhất. Nữ hoàng lấy khối Motherbox, những nữ tướng hy sinh ở lại tử chiến với hy vọng sẽ được vinh danh. Nữ hoàng ra lệnh phá trụ gỗ để hạ lớp cửa đá lại, Hai nữ tướng cúng liều mạng bảo vệ nữ hoàng đến cùng, tòa tháp bỗng bị sụp xuống mặt biển, chôn theo đó là những nữ chiến binh cùng đám quái vật ép phần quất. Nữ hoàng giao chiếc hợp cho một đội kỵ binh gấp rút mang đi, nhìn những vết tích đổ vỡ cùng sự hy sinh của đồng đội, nữ hoàng đang định khóc thì không ngờ bọn chúng vẫn từ dưới vực bay lên, ép phần quất từ trên trời giáng một búa thiên lôi phá vào đội kỵ binh, sau đó chơi đùa cùng các cô nương này. Các cô gái lấy mấy món xét toi ra trói tép phần quất lại để ngũ mã phanh thay. Tiếc thay họ cũng bị hắn giết chết, tưởng chừng chiếc hộp đã loạt vào tay kẻ xấu. Một nữ chiến binh đã bắn chiếc hộp cho đồng đội, nhận lấy hộp model box từ tay một nữ chiến binh. Nhưng nữ hoàng và thuộc hạ chưa đi được bao xa đã bị hắn đánh ngã. Cuối cùng hộp model box cũng rơi vào tay của ác ma, khi quân đoàn chi viện chạy đến nơi thì đã trễ một bước, Hắn thành công mang theo chiếc hộp và biến mất, nữ hoàng biết hắn sẽ tìm hai chiếc hộp ở loài người, nên ra lệnh thắp lên ngọn lửa phong hỏa đài, ngọn lửa từng thắp lên suốt 5.000 năm qua, nhằm báo tin cho con gái mình công chúa Diana hiểu tình hình. Nữ hoàng nhận mũi tên Artemis, sau đó cung kính cầu nguyện, sau đó bà vươn cung và bắn lên mũi tên thẳng về ngôi đền cổ xưa, giữa một thành phố hoang tàn đổ nát Stephen đã chọn để xây dựng căn cứ. Hắn cử thuộc hạ đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của hai chiếc hộp còn lại, Lúc này Diana là một nhà nghệ thuật tại Pháp, vô tình nàng xem được tin tức về vụ cháy đêm qua ở ngôi đền đền thờ Amazon. Nàng đi đến ngôi đền cổ nhìn thấy mũi tên thần, người đẹp cầm lấy mũi tên, sau đó chế một cây đuốc và đột nhập vào nơi sâu nhất của ngôi đền. Thì ra mũi tên là chìa khóa của căn phòng bí mật, bên trong nàng nhìn thấy những bức bích họa ghi lại trận chiến năm xưa, sức mạnh của ba khối lập phương cùng với vua của chúng là Darkseid, cũng trong đêm đó, ở một trụ sở nghiên cứu khoa học vũ trụ bị đột nhập, anh Lao không may mắn đã bị bắt đi, Nhà khoa học Starlab giới thiệu mình là nhà khoa học vũ trụ với cảnh sát, và ông đang nghiên cứu con tàu chở Superman. Khi trở về nhà, ông cảnh báo với cậu con trai Victor, cũng là người máy do ông tạo ra rằng chiếc hộp đang bị quái vật săn lùng. Giữa biển xuất hiện bão lớn, một người đàn ông gào thét kêu cứu, tưởng chừng phải bỏ mạng thì gặp được Arthur. Sau khi cứu người đàn ông xong, anh quyết định trở về quê nhà của mình tộc Atlantis. Đang ngắm nhìn di sản của tổ tiên thì Vuko xuất hiện, ông ta là tể tưởng của Atlantis, cũng là thầy dạy học cho Arthur từ nhỏ. Vô cô mong mỏi anh hãy trở về ngôi đền bảo vệ chiếc họp Mother trước bọn hắc ám. Và trao cây đinh ba của mẹ anh lại cho anh, đại tướng Tech phần quất triệu hồi dưỡng để sát thân tín của vua bóng tối Darkseid. Hắn bắt đầu khoe về chiến công và đã lấy một trong ba chiếc hộp Mother lũ Pazademon vẫn đang đánh hơi hai chiếc còn lại. Để sát nói Tech phần quất phải chuộc lại lỗi lầm của hắn trước chúa tể Darkseid. Tép phần quất thể sẽ dâng thế giới này cho Darkseid, sau đó tên kia cũng biến mất. Cùng lúc này Diana cũng đến tìm Batman, anh đang lắp ráp một chiếc máy bay chở quân, nàng cảnh báo cuộc xăm lăng của bọn Hắc Ám sẽ sớm quay trở lại, bởi vì ngày xưa bọn chúng đã thất bại, và ba chiếc hộp này bị bỏ lại trái đất, chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi trái đất bị biến mất hoặc là chúng biến mất. Tại trung tâm thành phố, có một anh chàng đẹp trai khoai to đang rất nhanh vào một cửa hàng, vô tình đụng trúng người đẹp, vừa nhìn chàng đã thích tâm hồn rộng lớn của cô gái. Thì ra anh đang đi xin việc nhưng lại đến trễ, phía ngoài một bác tài đang ăn hamburger trong lúc lái xe tải, vô tình lám rớt ổ bánh, do nhặt chiếc bánh mà ông quên cả phía trước đang là đèn đỏ, cô gái xinh đẹp bị chật vật bởi chiếc xe khó đề máy. Sau đó khi rời đi cô nàng khom quên nhìn trai đẹp, cái gì chứ mê trai đầu trai chưa hết các bạn ạ. Chiếc xe tải cũng đến nơi, một chiếc xe bán hot dog bị đâm trúng, người đẹp cũng không tránh khỏi, cả người chàng trai xuất hiện những tia điện, anh chính là ba Baji A lần hay còn gọi là tia chớp, Baji xoay người run nhất dương chỉ của đoàn thị đại lý phá vỡ tấm kính, anh vứt nhẹ mái tóc cô nàng. Nhìn thấy cây xúc xích kế bên, anh liền nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, rồi mới từ từ đỡ người đẹp nằm xuống đất. Chiếc xe của nàng bị nổ banh xác. Thấy người đẹp an toàn Baji trở về cửa hàng, trong chớp mắt chàng trai lại làm như không có việc gì, mà lấy xúc xích mới vừa nhặt được cho mấy chú cún con. Bà chủ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt biển bọn Pazadimon đã bắt những người lính Atlantis, hắn túm cổ tra khảo chỗ cất giấu chiếc hộp, thấy người lính không khai, hắn dùng một con nhện robot phản chiếu lại trí nhớ của anh, vị trí nơi cất giấu khối lập phương bị phát hiện. Trở về nhà của tỷ phú người rơi, người đẹp Diana và chản rơi cùng xem lại thông tin của người tia chớp và người máy sinh học. Lúc này, Victor đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mấy cậu nhóc đang chơi bóng bầu dục, Cậu nhớ lại thổi thiếu tiền, à nhầm, thổi thiếu thời, mình từng là một thành viên xuất sắc của đội bóng bầu dục, cậu là người đã đem lại chiến thắng vinh quang cho cả đội, Tuy nhiên đang lúc hạnh phúc nhất và nhìn thấy mẹ mình cổ vũ tự hào về cậu con trai, Victor thấy chiếc ghế của cha mình trống vắng, trên đường về cậu cảm thấy thất vọng khi ba mình không có mặt để tự hào về con trai mình. Mẹ của cậu cố gắng an ủi cậu con trai, nhưng không may một tai nạn thương tâm đã ập tới bất ngờ, khiến mẹ cậu qua đời, còn cậu trở thành người thực vật. Nhìn thấy con trai như vậy tiến sĩ Starlock vô cùng đau khổ, sau đó ông đã âm thầm lấy chiếc hộp mo thờ bóc, cùng kết hợp với kim loại trên con tàu Zip tổ nai của Superman, và thành công hồi sinh cậu con trai, biến anh trở thành một người máy. Nhưng điều khiến cậu hận cha nhất đó là cái chết của người mẹ. Tiến sĩ biết con mình không muốn nhìn mặt, nên ông để lại máy ghi âm rồi bỏ đi. Trong đoạn ghi âm nói về sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mới của Victor, và chỉ cách cho cậu điều khiển những năng lực siêu nhiên này. Victor có thể bay lắc tự do như Iron Man, còn là bậc thầy trong việc bẻ khóa các bức tường lửa, điện lưới, viễn thông và kiểm soát mọi hoạt động của con người. Nếu Iron Man xuất hiện cũng phải bái anh làm thầy, Victor trở về nhà, chỉ cần búng tay là có thể khiến cho kho vũ khí hạt nhân trên thế giới kích hoạt, thậm chí thao túng cả thị trường tài chính thế giới. Victor bước vào cánh cửa ngân hàng thế giới, cậu thấy xung quanh chỉ là tiền, cùng những mảnh đời khó khăn hiện lên, do tình trạng dịch Covid nên bà con gặp khó khăn, những người thất nghiệp trở thành vô gia cư càng nhiều. Victor quyết định lấy một phần tiền nhỏ cứu giúp những người này thoát khỏi tình trạng khó khăn tạm thời. Tuy nhiên đến đoạn tâm sự của bố anh lại bóp bể máy ghi âm, tối đó một con Pazadimon đã đánh hơi được mùi của chiếc hộp trên tay Victor. Ba Di đến thăm người bố, người phải chịu cảnh tù tội vì bị hiểu lầm năm xưa đã giết vợ mình. Sau đó cậu buồn vã trở về nhà, thật ra nơi này chỉ là một nhà kho bỏ hoang mà thôi, nhưng khi mở đèn bất ngờ Ba Di thấy trong nhà có một người khách lạ mặt, đây chính là giúp Quainer, ông đưa cho cậu nhóc một tấm hình ghi lại cảnh ba di sử dụng siêu năng lực, cậu ta cố gắng biện hộ mình không có siêu năng lực gì, và chỉ là một ký sư máy tính bình thường mà thôi, nhưng bộ áo giáp kia chớp được làm từ các thạch anh silic đã phản bội lại Bazi, người rơi bất ngờ ném ám khí về phía của Bazi ba di nhìn rõ vũ khí di chuyển như thế nào trong không gian, cậu né người sang một bên và nhận ra biểu tượng con rơi của Batman. ba di chấp nhận yêu cầu liên minh ngay sau đó, bởi vì cậu muốn có những người bạn và xin giữ phi tiêu làm kỷ niệm. Cậu nói việc sử dụng sức mạnh siêu tốc nên cần phải nạp thức ăn liên tục. Cậu hỏi Batman siêu năng lực của anh là gì? Batman nói nhà anh được cái không gì ngoài điều kiện. Về phần công chúa Diana học cách pha trà từ người quản gia nhà Batman, ông còn khoe với người đẹp phát minh mới, chiếc khiên có khả năng tích điện và phá hủy các đòn đánh, Nàng truy cập vào hệ thống để tìm kiếm Victor, đột nhiên màn hình liên tục bị nhiễu sóng. Trên màn hình máy tính xuất hiện địa điểm và một lời hẹn gặp mặt ngay lập tức. Diana đến nơi hẹn, Victor xuất hiện hỏi người đẹp sao lại tìm mình. Nàng yêu cầu Victor hãy tham gia liên minh, chàng trai phân vân và sau đó bay đi. Victor đến trước ngôi mộ của mẹ, cậu lấy tay đào một cái hố và chôn khối lập phương Mother vào lòng đất. Nhưng ở nhà Victor lúc này, cha cậu trở về không nhìn thấy con trai, bất ngờ trong nhà lúc này có một con Parademon, nó xông đến bắt ông mang đi. Victor trở về nhà nhìn thấy mắt kính của cha ở trên sàn. Biết có chuyện chẳng lành cậu quyết định đi cứu cha mình. Dưới đại dương lúc này, khối lập phương thứ hai bắt đầu thức tỉnh, nó rung lắc dữ dội và tạo thành một vệt nước sáng ngời như ở nữ nhi quốc. Công chúa Meza đích thân đến bảo vệ nơi này, đại tướng Tech Phần Quất đã xuất hiện qua cánh cổng không gian, hắn bắt đầu thảm sát những người lính canh. Công chúa Meza điều khiển nước khống chế hắn ta, nhưng tên này quá mạnh, hắn túm lấy cổ nàng, nàng dùng chiêu cuối che mắt hắn, sau đó bị hắn đánh ra. Trong lúc nguy hiểm a thơ đã xuất hiện cứu nàng, chàng bắt đầu giao phối, A nhầm giao đấy với ác ma, nhưng lúc này chưa có cây đinh ba huyền thoại nên anh đã thua hắn ta. Thừa dịp sơ hở ác ma đã trốn đi cùng chiếc hộp hắc ám. Công chúa nhìn chàng trai khoai to trước mặt, muốn anh hãy bảo vệ người dân Atlantis và làm chồng của nàng. Arthur mỉm cười rời đi. Sau khi kết nối chiếc hộp thứ hai vào trụ đá, Stephen Quất dùng năng lượng này tạo thành huyết kết giới bao quanh khu căn hộ, lộn căn cứ của hắn ta, hắn lại bốc phét với tướng đề xác rằng chiếc hộp thứ ba sắp tìm được rồi, và hắn sẽ đi tra khảo con tin xong là ok. Batman thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Thằng Tao, đang bàn về mấy con tin bị bắt thì Victor xuất hiện. Cậu nói bố của cậu vừa bị bắt bởi lũ hắc ám, nên muốn được tham gia công ty của Batman. Bọn họ đoán ra vị trí của tên đại ma đầu, bốn người ba nam một nữ đi đến một ga tàu bỏ hoang để chơi tập thể, à có nghĩa là đánh nhau cùng binh đoàn hắc ám á, các bạn đừng nghĩ gì sâu xa nha, quản gia của Batman quét sơ đồ nơi đây là một ống thông gió siêu to khổng lồ. Cả bốn dùng siêu năng lực của mình bước qua một cây cầu bị hỏng. Bên trong Phần Quất đang tra khảo thông tin trước họp cuối cùng từ nhóm con tin. Thấy cha mình gặp nguy hiểm, Victor không kìm chế được hét lên một tiếng. Sau đó cậu bắn đại pháo về phía đại ma đầu, đồng thời bay xuống cứu lấy cha mình. Một con Pazadimon định đánh lén Victor đã bị người đẹp xuyên que ngay sau đó. Phần Quất cảm nhận được nữ chiến binh Amazon này rất mạnh sinh lý, khác xa với chị em của nàng. Nàng dùng Nga kiếm chém chết các Vajradimon, Tép phần quất dùng búa sử dụng tuyệt chiêu trong thập bát ban của Thiếu Lâm, bên tầng dưới bát man liên tục hạ gục những con Vajradimon. Baji dùng lăng Baji bộ chơi đùa với tụi Pazadimon, cậu đẩy một phát con Pazadimon đã ăn hành sắp mặt. Baji cùng với Victor giải cứu nhóm con tin đến nơi an toàn, Batman vừa đấu với bọn này xong thì bọn trên không liên tục xả súng xuống. Batman ở lại chống đỡ, nhưng tính ra là anh bị ăn hành nhiều nhất trong nhóm, nhưng cũng may đạo diễn vẫn cho anh một cú đá giết chết Pazadimon. Anh cùng với người đẹp Diana đối diện với cách phần quất, biết không phải đối thủ ác ma, nên anh yêu cầu quản gia chi viên. Chiếc xe của anh trở thành một robot mạnh mẽ, người đẹp Amazon bị hắn ta đánh đồn dập, làm nàng không kịp đổi thế. Hắn ném người đẹo một cách dã mang, còn dùng búa định chém nàng. Batman đã vào trong con robot, anh bắt đầu điều khiển chiến đấu với ác ma. Bazi đã đưa nhóm người ra ngoài, nhìn thấy các mãnh vỡ bê tông anh nhanh chóng chăn hết, nhưng vẫn còn một miếng to, và Victor đã bắn nát chúng. Công chúa Diana bị chúng đánh rơi xuống cầu thang, rất may Batman đã bắn hạ lũ tiểu yêu, thanh kiếm của nàng cũng rơi theo đó. Công chúa còn cách bảo kiếm một khoảng khá xa, Barry thấy người đẹp rơi từ trên cao, không chần chờ anh đã vận dụng nội công đẩy thanh kiếm vào tay của nàng. Tốc lực làm anh bị té ngã, phần Quad phía trên đánh liên tiếp vào robot, và chiếc xe cũng bị đánh hạ. Đại ma đầu chuyển mục tiêu sang người đẹp, nàng dung đôi bao tay tạo ra lôi điện đánh bay hắn ta. Barry bị trúng đạn và bị hai con quái vật bắt đi. Diana dùng mi kiếm chém chết một con con còn còn lại Batman đã xử lý, Victor xuất hiện đâm thẳng vào robot, anh khởi động lại chế độ tự lái, và lấu khẩu 6 nồng ra chơi hết ga hết số với ác ma, không những vậy anh còn tặng hắn ta hai quả tên lửa, Hắn né một quả, còn một quả cầm chơi, và dí vào bức tường kế bên. Sau đó ánh cổng xuất hiện hắn ta đã bỏ trốn. Cả tem thấy có gì đó sai sai, bức tường bị vỡ nước nhanh chóng tràn vào. Thì ra bọn họ nằm dưới cảng tham Trong lúc nguy hiểm Aquaman đã có mặt. Anh dùng cây đinh ba của mẹ ngăn chặn sức mạnh của nguồn nước, các thành viên nhanh chóng lên con robot, sau đó leo lên ống thông gió. Lúc này phần Quất đã quay lại căn cứ. Hắn chạm vào chiếc hộp thứ hai, cảm giác như phê đá xuất hiện, hắn đã có mặt tại vùng đất trận chiến năm xưa, và dùng chiếc búa đánh mạnh xuống đất, đại ấn hủy diệt đã xuất hiện. Hắn vô cùng vui mừng báo cho đàn anh đề sắc tin vui, thứ mà chủ nhân tìm kiếm đại ấn hủy diệt lại nằm ngay trái đất, hắn nói em chắc luôn đó đại ca, chính mắt em đã thấy mà. Sau đó là hình ảnh chúa tể bóng tối đắc sai xuất hiện, phần Quất dập đầu lại chủ nhân sắc mặt, đắc sai thấy đàn em làm ăn ngon cơm, nên động viên hắn hãy nhanh lên nữa, tiến hành đồng bộ khối lập phương và thiêu rụi trái đất, ánh mắt của phần Quất long lanh như mẹ đi chợ mới về. Hắn dập đầu tuân lệnh đàn anh, cả tem tập hợp lại tán gẫu, đang nói chuyện bỗng nhiên Victor xuất hiện cùng với chiếc hộp mo đỏ bóc. Cả tem nghi ngờ về nguồn gốc chiếc hộp, Victor quét lại ký ức, vào cuối thế chiến thứ hai quân đội phát xít tìm được chiếc hộp trong một tu viện ở Ý, sau đó đồng minh đã cướp lại và đem về Mỹ, cất giữ trong kho của lầu năm góc suốt 70 năm, cho đến khi nó được đem ra nghiên cứu chung với con tàu Zip Tàu Nai. Nhà kho học nghiên cứu chính là cha của anh, ông đã biết cách khai thác chiếc hộp, sau này Victor gặp tai nạn, ông đánh liều đem vật thể này tái tạo lại cơ thể của con trai, và thành công cứu sống Victor. Kể từ đó chiếc hộp lại ngủ tiếp cho đến ngày hôm nay, thế nên chiếc hộp này không chỉ có khả năng hủy diệt, nó còn có sức mạnh tái tạo phục hồi, sắp xếp vật chất theo ý muốn của chủ nhân. Ngay lúc này mọi người liền nghĩ đến một chuyện, đó là hồi sinh Superman, bởi vì cuộc chiến này cần anh ấy. Sau đó cả tem bắt đầu đi đào mộ Superman, Quan tài được cho lên xe tải, bọn họ ngụy trang là xe quân dụng để lèn vào bên trong con tàu Jeep Tonai. Victor xâm nhập hệ thống an ninh báo động, nhân viên hoảng loạn được sơ tán ngay lập tức. Victor và các anh hùng xuất hiện, Victor gật đầu cảm ơn cha đã giúp đỡ họ vào bên trong, cảm nhóm đã tiến vào bên trong hồ tái tạo. Arthur mở nắp quan tài, anh đem thân xác của Superman ngâm vào trong nước, chiếc hộp Mother cần một nguồn điện cực lớn để khởi động. Barry nói chuyện này cậu có thể làm được, lúc này Loyland cảm thấy khó ngủ và nhớ về Superman. Nàng mua hai ly cà phê đi đến đứng tượng đài siêu anh hùng, nàng tin rằng một ngày nào đó phép lạ sẽ mang chàng về. Khối lập phương bắt đầu khởi tạo lần thứ nhất, nguồn năng lượng mạnh lan tỏa khắp trái đất. Lúc này, bất chợt Victor nhìn thấy thảm cảnh ở tương lai, cái chết của công chúa nữ mi quốc Diana, đắc sai kết liễu nhà vua Atlantis. Siêu nhân lúc này lại bị thao túng bởi đắc sai, giết chết người rơi khói lửa ngập trời, thay chất thành núi, Victor hoảng sợ bảo Bazi ngừng lại nhưng đã không kịp, Ba Bazi đã lao người thật nhanh về phía trước tạo nên một nguồn điện cực mạnh, chỉ với một cái chạm tay nguồn điện đã khởi động khối lập phương, Vụ nổ kinh hoàng bắn thẳng lên bầu trời, chiếc hộp model bóc bay ra ngoài, cha của Victor đã lén giấu chiếc hộp mang đi, Superman đã được hồi sinh, nhưng ký ức của anh dường như mất hẳn, đồng đội xuất hiện trước mặt, anh quét tín hiệu khắp người bọn họ, làm hệ thống phòng vệ của Victor khởi động, và chủ động tấn công Superman, siêu anh hùng né được đòn, sau đó bắt đầu đáp trả bằng ánh mắt bắn ra tia lửa nguyên tử, anh còn nhấc một tảng đá to ném vào người đẹp Diana, Arthur mới nhào lại đã bị đánh bay màu. Đòn đánh Victor có lẽ làm Superman có chút cảm giác, Diana lấy sợi dây thần trói Superman nhưng bất thành, Nàng đang nhắc anh nhớ đến tên của mình, vừa có phản ứng thì đã bị anh túm cổ. Arthur và Victor đồng loạt tấn công khi em ép chế anh lại. Bazi chạy vòng phía sau bằng tốc độ sấm sét, bất ngờ thay là Superman lại thấy rõ từng động tác của cậu. Anh ta hất tung đám người kia ra và tập trung chăm sóc riêng cho Bazi. Tia chớp đã bị hất văng ngay sau đó, tưởng chừng sẽ chết thì người dân nã đạn về phía Superman. Sau đó anh dùng tia lửa trong mắt xé nát các xe lính, Batman cũng đã xuất hiện, Victor cao đến tấn công anh nhưng bị anh đánh sắp mặt, tia chớp cũng lao đến và chịu chung số phận với Arthur, nữ chiến binh Amazon trời đọ thiết đầu công với siêu nhân. Cái kết là nàng bị u đầu, chỉ còn lại mỗi Batman, anh ta bắn tia lửa vào tay Batman, rất may người rơi có vũ khí mới chống lại, không thì đã đi gặp ông bà từ sớm. Ngay lúc này Loyland xuất hiện, siêu nhân nhận ra người yêu dần dần nguôi giận, nghe lời nàng cùng cô bay về nhà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đại tướng phần Quất lại xuất hiện. Chiếc hộp lúc này đang được cha Victor mang vào phòng thí nghiệm. Ông biết không thể bảo vệ được hộp nữa. Mặc sự ngăn cản của Victor, ông hy sinh thân mình để hủy diệt chiếc hộp Murder Box. Victor vô cùng đau khổ trước cái chết của bố. Đại ma đầu cầm chiếc hộp và nói mọi thứ đã kết thúc, Victor vào phòng nghiên cứu. Anh hiểu là bố đã cố đánh dấu chiếc hộp cho bọn họ dễ tìm kiếm, người rơi đã có mặt, siêu nhân đưa Loyland về căn nhà cũ của mình, Superman nhắc về mẹ mình rất thích ở đây. Anh bước ra cánh đồng ngô và nhớ lại ký ức hồi nhỏ cùng bố và mẹ hạnh phúc bên nhau. Anh hỏi nàng đeo nhẫn là đã đồng ý lấy anh rồi nhé. Người đẹp nắm lấy tay của anh, sau đó cả hai hôn nhau thắm thiết. Từ xa mẹ của chàng nông dân Kansas đã tới, bà chạy nhào đến ôm chắm lấy con trai, cả nhà ba người ôm nhau hạnh phúc. Superman đã đi đến con tàu Kryptonite, giọng nói của cha anh truyền lại, ông tự hào về cậu con trai sẽ bảo vệ loài người và hoàn thành giấc mơ mang tên Superman và trái tim của anh sẽ bao dung cứu lấy mọi người đang đau khổ. Batman và đồng đội trở về căn cứ, anh dùng 6 vệ tinh của mình quét nhiệt trên toàn thế giới, nơi phần Stephen ở, là một thành phố hoang vì trước đây từng xảy ra một vụ nổ hạt nhân. Victor nói bản thân anh ta sẽ hợp nhất cùng ba chiếc họp để dễ dàng phá hủy mối liên kết này. Victor nói với Diana mình không còn gì để mất. Anh sửa chữa lại tàu bay của Batman, con tàu đã có thể bay lên bầu trời. Trước khi lên tàu Batman căn dặn quản gia rằng Superman sẽ đến thăm. Sau khi uống âm dương hòa hợp tán, Steppenwolf đã có thể hợp nhất ba khối lập phương lại với nhau. Trên máy bay biệt đội siêu anh hùng đã quét được hình ảnh căn cứ của Steppenwolf, bọn họ lên kế hoạch cho Victor xâm nhập hệ thống nhất. Trước khi nó đồng bộ thế giới này, chiếc tàu Batman cuối cùng cũng đến nơi, lúc này quân thù đã thiết lập một vòng bảo vệ vững chắc. Batman một mình lái tàu bắn vào kết giới, Batman trực tiếp bắn ra một loạt tên lửa rồi theo đà sông lên. Anh đâm trụ kết giới lập tức lớp phòng vệ bị phá hủy. Steppenwolf cử đội quân Parademon đi giết chết Batman. Con tàu của người rơi mất lái rơi xuống gần đó, anh ra lệnh cho Bazi và mọi người nhanh chóng đến chỗ thể thống nhất, anh sẽ dụ bọn tiểu yêu đi xa cho họ hành động, sau đó anh lái chiếc sushi bo ra chơi với mấy em Parademon. Chiếc xe tuôn làn mưa đạn, bọn quái vật chết như ngã dạ, A à, còn bắn một viên đạn siêu to đánh sụp một tòa nhà lớn, để chết vô số quái vật. Tuy nhiên bọn côn trùng này nhiều vãi trưởng, chúng đạp phá súng ống của chiếc xe, tuy nhiên cái kết lại bị Diana cho đi bán muối. Barry, Victor, Arthur lúc này cũng xuất hiện hộ pháp cho Batman, cả đội cùng nhau kề vai chiến đấu. Batman bắn tên lửa xuyên thẳng qua một tòa nhà, Arthur khen Batman anh đúng là điên thật rồi, sau đó, Arthur bị hai con Parademon bắt lên không, anh dùng đinh ba xiên que chúng nó. Trong lúc rơi tự do thì được Victor túm lại, sau đó ném anh lên phía trước. Arthur ném đinh ba xiên một con quái vật nữa, sẵn tiện mượn xác quái vật làm ván lướt để hạ cánh an toàn. Victor thì hai tay phóng điện làm sập hai dãy nhà chôn sống đội Parademon. Một quả pháo từ trên tháp bắn về phía người rơi, Diana lao tới nâng khiên lên đỡ một đòn, Chiếc xe bắn về Fierce trước, nhưng lại xui cho chàng rơi bị dính đại pháo. Chiếc xe ngã nhào, anh kéo ghế bay lên không, bắt đầu kết liễu từng em quái vật. Aquaman cũng không để dưới cơ của người rơi. A xin được hai con cào cào. Batman vẫn chứng tỏ sức mạnh của đội trưởng rơi. Anh ở bên ngoài phòng thủ, Barry chịu trách nhiệm tạo ra dòng điện tiếp ứng cho Victor. Còn lại Arthur cùng Victor vào trong tháp, cả hai vừa bước vào đã gặp Tép Phần Quất, một trận đánh nhanh chóng nổ ra, cả hai hợp sức thổi bay Tép Phần Quất. Lúc này công chúa Diana cũng từ trên không đáp xuống, hắn nói đã trịch, lộn đã giết hết chị em nàng, cả ba thay phiên tấn công đại ma đầu, hắn rơi vào thế hạ phong, nào là đỡ trái rồi lại tránh phải. Victor tranh thủ đến chỗ hộp, đội hình còn hai người nhanh chóng bị hắn hạ gục, ngay lúc này phần Quất quay lại phía sau Victor bắt lấy anh. Diana thấy Nguy đã dùng vòng tay của mình đập vào khiên, tạo ra một lực mạnh làm sụp đổ cây cầu, Mọi người cùng rơi xuống tầng dưới, Victor lập tức bay lên, ác ma cũng bay theo phía sau, công chúa dùng dây thừng kéo hắn ta rơi xuống dưới. Arthur bị hắn đánh bay vào vách đá, một tảng đá to bên trên sập xuống, nàng vội bay đến cứu Arthur, sau đó cả hai bị kẹt dưới đống đổ nát. Ba Di đã không thể giữ nguồn năng lượng cực đại lâu hơn nữa, đám quái vật gì bắn tia chớp, tép phần quất nhanh chóng bay lên, từ phía sau bổ một búa xuống người Victor nhưng không thành. Vì ngay lúc này Superman đã xuất hiện, anh lắc đầu đỡ lấy một búa của hắn, thổi luồn hàn băng vào chiếc búa rồi đấm tan xác cây búa. Stephen Quất còn chưa kịp phản đòn đã bị Superman cho ăn hành, chàng dùng tia lửa nguyên tử bắn vài hắn ta, sau khi né được đòn hắn lao đến cấu xe Superman, nhưng cái kết lại đắng ngắc. Diana cùng Arthur cũng đã ra khỏi giường, người đẹp và Aquaman hợp lực support cho Superman, siêu nhân đã đấm cho tên này sắp mặt, sau đó dùng tia lửa nguyên tử cắt đi cặp súng nghé của hắn, Victor đã kết nối được với thể thống nhất của khối lập phương và anh cần nguồn điện của Bazi. Tuy nhiên lúc này chàng trai tia chớp lại bị trúng đạn và té sắp mặt, cũng may người rơi đã giết chết con quái vật, Bazi bị thương cần vài giây để có thể chạy tiếp. Victor đang cố gắng chịu đựng nguồn năng lượng cực mạnh, bất ngờ một cánh cổng không gian được mở ra, bên trong xuất hiện hình bóng của Darkseid và tay chân của hắn. Thể thống nhất đã đồng bộ, một vụ nổ xảy ra quét hết mọi sự sống mà nó đi ngang. Ba di đã trị thương xong, cậu quyết tâm chạy thật nhanh để đảo ngược thời gian, cậu muốn chứng tỏ cho cha mình rằng tốc độ của cậu sẽ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, và cậu đã thành công tạo ra tương lai của chính mình, vừa kịp lúc chạm vào Victor, Victor đi xuyên qua không gian đến dương lai, gia đình cậu hạnh phúc bên nhau, và anh cũng đã lành lặn trở lại, tuy nhiên anh đã nhận ra và xé vỡ ảo ảnh. Victor trở về hiện thực, anh gọi siêu nhân đến giúp sức. Cuối cùng ba con quỷ hiện thân của chiếc hộp đã bị tách ra, Tép phần quất loạn choạng đứng dậy, mất đi cái sừng hắn tức điên, chưa kịp làm gì đã bị Arthur xiên que mất rồi. Superman khuyến mãi cho hắn một đấm bay về cổng không gian, công chúa Diana nhảy lên chém đứt thủ cắp của hắn trả thù cho chị em của nàng. Darkseid đưa chân đạp nát thủ cắp của đàn em, cực kỳ tức giận nhìn về phía liên minh công lý, cánh cổng không gian khóa lại, để xác nói ba chiếc hộp bị hủy rồi sao đại ca, hắn nói yên tâm đi đại ấn hủy diệt vẫn còn ở trái đất, chú hỏi dồn dập quá sao anh trả lời đây, từ từ mình tính tiếp, cứ chơi theo kiểu truyền thống chuẩn bị giam đội tấn công thôi. Cả năm chiến binh anh dũng như tượng đài công lý chống lại cái ác, và luôn luôn có ở khắp nơi bảo vệ con người, Cuối phim Victor sửa lại máy ghi âm đá hư, anh mở lại đoạn ghi âm của cha mình, và biết được ông rất tự hào về cậu con trai, cũng xin lỗi con trai khi ông ít quan tâm đến cậu. Victor đến thăm mộ ba mẹ, và chấp nhận cơ thể như một món quà ba anh để lại. Arthur đến từ biệt Vuko và công chúa Meza, hành trình tiếp theo anh sẽ về thăm bố mình. Meza nhìn theo chàng trai sáu múi bằng ánh mắt tiếc nối. Bà Di đã xin được công việc tại phòng cảnh sát hình sự, điều này khiến bố cậu rất tự hào về con trai, Công chúa Diana đứng ở đền thánh Amazon, nàng cầm mũi tên Artemis nhìn về quê hương. Còn Superman, anh được tặng lại ngôi nhà của mình, vốn bị ngân hàng thu hồi lúc trước. Đứng nhìn mẹ và vợ đang vui cười hạnh phúc dọn vào dẹp nhà, siêu nhân thắc mắc hỏi Batman sao anh lấy được ngôi nhà từ ngân hàng thế, người rơi đáp rằng tôi mua luôn ngân hàng, thế đấy, Batman thì vẫn giàu. Tại phòng giam của Led Luthor, hắn ta đã tráo đổi một phạm nhân khác thay thế mình, còn con người thật thì đang trên một chiếc du thuyền hạng sang, hắn tiếp đón một anh hùng, ninja này tìm đến hắn để trả thù Batman, và Luther đã tiết lộ tên thật của Batman, bọn quái vật tàn dư vẫn còn sót lại trái đất, các siêu anh hùng cùng nhau tập hợp hốt gọn bọn chúng. Lúc này một kẻ lạ mặt xuất hiện, chắc hẳn các bạn cũng biết đây là kẻ thủ thể không bận quần chung với Batman, hắn ta chính là Joker. Các bạn có thắc mắc là tại sao Batman không giết hắn đi cho rồi, để cãi lộn lằn nhằn phát mệt đúng không? một siêu nhân khác đến tìm Batman, bởi vì cuộc chiến sắp tới là chống lại binh đoàn hắc ám của Darkseid, và người này muốn được tham gia. Anh ta tự xưng là man Manhunter, đến đây là hết phim rồi. Ta thấy không có thành công nào là dễ dàng đạt được đúng không nào, đầu tiên bạn phải vượt qua giới hạn bản thân, có đau đớn cũng cố gắng kiên trì bước tiếp, màn đêm rồi sẽ trôi đi, và mình tin bình minh ấm áp rồi sẽ đến, nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.